đây đây cái đốt này hai quả này cái đốt này cái đốt này đây đây đây đây rồi đây đây dao đây cắt được như quả này là cắt này đấy Liên của Tân bắt Đàn như thế này thì tốt quá Nhiều quá Không biết này mà đến mai ngày bây giờ là sai quá Phải ngày cắt hai lần Nào, cắt hai lần cái Rồi, cắt thì nó mới đậu được Thì nó mới đậu như quả khác được Ừ, thì nó mới nuôi được thế mà cái sáng cắt quả này đi thì phát triển thì mới quả này mới mới nuôi được nhiều này đấy đây này à, cắt một quả rồi đây à, cắt quả đây, đây cắt, cắt giữa vẫn chảy đây cái cối cuốn này đây Gia đình tôi là tổng diện tích là hơn 3 mẫu, thì thành diện tích là làm ao là hơn 2 mẫu. Thế còn trên bờ mấy này, gia đình nhà tôi phân ra từng loại một trồng những cây con, chẳng hạn như là những cây nhãn này, bưởi này. Thế mấy này còn trên diện tích trên này thì nhà tôi trồng à, dưa, dưa chuột này, dưa chuột lép, mấy này à, cà chua này. Thế đây diện tích là đống này là khuôn này có 13 thước từ mấy năm nay rồi, năm kia năm kia là được 23 3 triệu là 13 thước. Thế thì năm ngoái cũng sai, mỗi năm cũng sai nhưng không sai này năm nay tôi lại rút kinh nghiệm ra là gia đình tôi này bón nót nó lại sai đột chất quá, gấp trông hãi quá, gấp nên nhìn thấy mướp mà đi bán ừ, phát hãi lên, chết nó chai quá cơ. Bây giờ có đốt có hai quả, có đốt ba quả, nhưng mà thường thường thì nó cũng ừ, cũng vẫn thui chứ không phải là đâu cả được nhưng mà nó sai quá. Cái bón cái phân xinic này mình bón bón nót ấy thì nó hiệu quả hơn bởi vì nó định nó lại sai hơn nó đều đẹp hơn mọi năm thì chỉ có tưới mới lại rắc không nó bình thường thế năm nay mình cuốc đất nên mình xáo cho ngày mình rắc bón nót thì cái cái cái, cái hiệu quả cái phân ờ, xinic này quá tuyệt vời luôn nó thực sự thế mọi năm thì cứ đi xin phân bò trên nàng ấy thế nhưng mà người ta bỏ phân chuồng tốt nhưng cũng không có cái phân này thì vẫn phải bón phân chuồng thế từ năm có cái phân này cái là không phải lấy phân chuồng gì hết cứ lấy Phoenix, phân Phoenix này là bó nót rắc đà đều lên, rắc lên mong mỏng thôi để cho nó nó lên mọc khi nó mọc nó được đều lên rồi thì mình để tưới một lượt à, phân đạm phân đạm để cho nó nó bén khi nó đã bén rồi thì nó ăn vào cái phân Phoenix thì nó cải tạo đất về nó cái phân Phoenix nhá gia đình nhà tôi thì đủ các loại cây ăn quả vải là một nhãn là hai bưởi là ba na là bốn cũng có cây na cây gì cũng có hồng là bốn nhiều loại lắm thế nhưng mà toàn bộ gia đình thì tôi bón toàn bộ phân sinh Sinic nó hết. cân đâu là ba chục cân cái được có được ba chục cân không ạ nó nhẹ mất thế thì bột uh, ngày thì chắc là phải được khoảng năm sáu chục cân nhỉ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang thường phối kết hợp với uh, hội nông dân của um, tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là chỗ trung tâm dạy nghề hỗ trợ hội nông dân tỉnh Bắc Ninh và ờ, Hội nông dân huyện Gia Bình cũng như là Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Bình để làm những cái mô hình rau sạch uh, ứng dụng cái phân bón uh, Sinic Tân Phát Bắc Giang này và công ty đã hỗ trợ bà con về kỹ thuật cũng như là tư vấn về uh, cách chăm sóc cây rau màu uh, từ lúc ừ, bắt đầu bà con xuống giống cho đến uh, khi mà uh, được thu hoạch và công ty theo cùng bà con theo dõi trong cả quá trình thu hoạch để ừ, hỗ trợ bà con về những cái kỹ thuật chăm sóc để giảm cái sâu bệnh và giảm cái ờ, chi phí công lao động ờ, để đạt được cái ờ, chất lượng rau sạch rau an toàn và cho cái hiệu quả kinh tế đạt được cao. À, trong thời gian tới thì công ty cũng à, tiếp tục đồng hành cùng với um, Hội nông dân của tỉnh và Hội nông dân của các cấp và Liên hiệp Phụ nữ của một số huyện để ứng dụng thêm nhiều mô hình hơn nữa. À, không chỉ là trên cây rau màu mà còn ứng dụng trên các dòng cây ăn quả và đặc biệt là cây lúa nước để hỗ trợ bà con về kỹ thuật chăm sóc cũng như là về hạn chế về những cái bệnh hại trên cây trồng à, tăng sức đề kháng cho cây và giảm cái à, công lao động cho người dân mà năm nay là nó thời tiết thì là mưa nhiều mưa Mọi năm là lấy rồi nó thời tiết ờ, được cái này. tiết cái là thời tiết năm nay nó mưa nhiều nên là nó không bằng mọi năm thời tiết nhưng mà năm nay này ít quả nhưng mà đỡ được tỉa năm ngoái nhiều là phải tỉa